rồi hello anh em quay lại của bên cơ sở bầu cua của Lộc Phát Tài ha năm 2021 này đó. thì mùa dịch này thì bên cơ sở mình ha chuyên cung cấp tất cả các loại hộp bầu cua đó, bầu cua không tan bầu cua đấu trường hoặc là bầu cua nghe đó, bầu cua nặng mặt đó, và đồng thời cho anh em làm những cái bầu cua gọi không tan khi đi vào sòng sớ của người ta đó thì làm sao để anh em có thể chơi cái loại bầu cua mà đi vào tất cả các sòng sớ thì hôm nay cái video này mình xin nói cho anh em đó, đó là miếng chạm hộp đánh báo rung không tan năm 2021 này anh em nha thì trên cơ sở mình chuyên cung cấp ha đó cái miếng chấm cực kỳ là nhỏ cho anh em đây là gọi là miếng chấm cực kỳ là nhỏ đó, như tay của mình là hai miếng này anh em nha đó hai ba miếng chấm này nè anh em nhìn trên màn hình là cực kỳ là nhỏ đúng không anh em đó, hai ba miếng đây nhưng mà cái hiệu quả của nó cực kỳ là tương đối chuẩn xác anh em nha đó anh em chỉ cần chạm cho mình vào tay ha đi chơi chạm một miếng vào tay đó bất kể sòng sớ hộp giấy hộp mút nào đó anh em chạm bất kỳ con nào các anh em đánh luôn cho mình con đấy ví dụ như các anh em cần chạm vào con cua thì nói cho mình làm màu xanh ha, để anh em có thể chạm con cua các anh em muốn chạm con nai thì mình sẽ làm màu vàng để anh em chọn con nai ha màu đỏ mình sẽ làm con bầu có nghĩa là hai ba màu nói chung anh em tùy chọn anh em thích màu gì thì mình làm màu đỏ cho anh em nha đó chứ không phải là nguyên thủy của nó là màu đen là không có đâu anh em nha đó hồi xưa thì chỉ có một màu nhưng bây giờ bên cơ sở mình đã làm cho anh em rất nhiều màu đó thì bây giờ mình sẽ bóc đại bao bốn hộp chợ ra để mình à, chơi cho anh em xem nha đó, nói chung là hộp nào cũng được giấy hay 21 hay là gì cũng được đó thì bây giờ mình sẽ chơi hộp chợ xong mình sẽ bố hộp cho anh em xem luôn nha nguyên lý này là hộp này là hột không tan đó đổ đại ra đây để góc đại bao bốn hộp gì anh em nha ha, để chơi đó anh em mình chơi sang chính nó vậy đúng không đó mình làm video mình cũng sang chính cho anh em luôn ừ, hay xui đúng không anh em đó thì bây giờ mình sẽ chạm cho anh em để em thêm và đồng thời mình sẽ nói luôn mình anh em nào muốn chơi thì sẽ kết hợp cho mình một cái nón này nó cái nón này gọi là máy quét qua cái miếng chạm đó hoặc nữa kèm thêm một cái rung nữa anh em rung này thì bọc người thì bây giờ sẽ bọc nón bọc rung trong người ha mình đội lên để mình đánh cho anh em xem được cái hiệu quả chính xác đó tại vì làm video không có thể nào quay hết được anh em nha đó cho nên anh em mua hàng á, thì lên cơ sở mình trực tiếp luôn nha cho anh em có dễ còn em nào á, đã sử dụng qua sản phẩm rồi thì rất chi là ok luôn anh em nhé. đó rồi bây giờ mình sẽ chạm một miếng anh em nha mình vuốt nè tay nè anh em nha giữ lại miếng chấm này vuốt ra để đây ha đó giờ mình chạm vô mặt tôm nha chạm đại vô mặt tôm đi chạm bất kỳ đó thì xong người ta anh em kiểm tra hộp thì cầm lên với cầm lên với anh em là chạm vô rồi ha thả xuống đấy hoàn toàn sang chính luôn anh em ha đó ờ. thì bây giờ mình chạm mặt tôm thì nguyên lý của nó là chạm mặt nào quýnh mặt đó luôn cho nó dễ đó, hồi xưa thì người là chạm mặt tôm thì quýnh mặt gà ha đó còn bây giờ chạm tôm đến tôm luôn còn anh em em muốn chơi sao thì mình sẽ làm vậy cho anh em ha đó rồi máy mình bọc rồi ha nón thì mình đã đội rồi đó mình sẽ test cho anh em 5 cây cái hiệu quả của nó tới đâu nha đó mình lắc lại. người ta lắc gì không cần biết ha người ta lắc gì không cần biết đó người ta lắc gì không cần biết đúng không anh em đó thì máy mình bật trong người rồi ha đó thì nó đã rung mình đã cảm nhận được trong này nó có tôm rồi anh em trong này tất nhiên nó có tôm rồi đó thì theo như anh em nếu như anh em bắt được chuẩn rồi đúng không đó thì anh em muốn tích tay về tôm cho mình hoặc là cây đầu tiên cái anh em cũng nhẹ nhẹ thôi ha thật khe còn không nữa đắp bồn tôm cũng được hai tôm đúng không anh em hai tôm muộn cá ok chưa vẫn mình chạm một hộp nhưng vẫn có lên có hộp mà hai hộp còn lại anh em nhé đó hai hột nên lên hai tô rồi như cái này đúng không anh em đó như cái này cây đầu tiên là mình ăn rồi đúng không anh em đó thì cái cây này cái cây này thì mình đánh cho mình uh, à, 5 năm thôi hên xui ha khe uh, cái gà ha bọn tôm ra khe cua cua bầu gì đó cái gà cua bầu đó anh em ha cái gà tại vì máy nó đâu có rung đâu anh em đó mình khẳng định mình quay nhanh là máy nó không rung đó đó rồi tiếp tục như cái này máy đã rung rồi anh em nhé đó máy rung nhẹ nhẹ thì cái nhịp rung này là nhịp rung của máy thôi anh em nhé, đó thì đôi khi nó cũng khoảng một cây hai cây đó thì cái cây này các anh em không có nên em tôm hoặc là anh em quýnh khe cho mình ha còn anh em là kết kết thì đánh còn không thì quýnh khe ha những con khác đó, cua gà cá không tôm đúng không anh em mình sắp ba cây rồi ha ba cây chuẩn được hai cây ừ. rồi máy bắt đầu rung rồi anh em nhé máy mình bọc cho người rung rồi đó thì khẳng định với anh em cái cây này là 99 phần trăm nó sẽ là về con tôm trong này đúng không anh em 99 phần trăm nó sẽ là về tôm thì bao nhiêu tất tay bao nhiêu các anh em cân hết cho mình về con tôm luôn hai con tôm muộn cua tiếp tục đúng không anh em đó đó là gọi là bầu cua miếng dám chạm hột không tan 2021 này ha giờ mình sẽ làm cho anh em một cây cuối cùng để mình khép lại cái video anh em nhé coi thử nó chuẩn xác tới đâu ha tuyệt đối 5 cây ha đó rồi mình đưa cái nón qua nón lại coi thử nó bắt không anh em nha rồi máy này thì nó sẽ không bắt không bắt có nghĩa là chỉ cần một nửa giây thôi nè nó bắt hay không chỉ cần trong vòng nửa giây thôi mình sẽ biết được đúng không anh em đó thì mình thả cái nón xuống này mình đưa cái nón của nó không bắt nè anh em nè đó, máy không rung nè mình cầm máy ra nè đó, không rung anh em ha, không rung nè nếu mà có là nó rung là mình biết liền ha đó, thì cái cây này các anh em muốn khe cho mình cua bầu hoặc là cá gà ha cua bầu cá gà như chén này cái tay cua bầu cá gà hai gà một nai đúng anh em ăn đủ không anh em đó thì đây là cái sản phẩm mới nhất của bên cơ sở lọc phát tài ừ. thì mình sẽ bóc luôn cho anh em xem cái bộ hột này không tan tích nha nói là phải làm đó, không phải sao chơi chip chơi chip gì trong này anh em ha đó, không tan đó, miếng chạm hộp mình cũng bỏ luôn mình không cần tại vì mình đầu tư mình làm cho anh em video xem á là phải thực thực tế anh em ha. đó. đầu tư làm video cho anh em là phải thực tế luôn mình chấp nhận tí nữa thì mình sẽ lấy cái miếng chạm nó ra sau tại vì nó dính cái mặt nào thì nó vẫn còn nằm im ở đây anh em hiểu không đó mình sẽ chiết ra lại chứ không mất mát gì đâu còn đây là mình khui xốp ra để xem biết được không tan đó của sòng người ta cho dù người ta bẻ hột ra vẫn không có gì đúng không anh em đó đây là cái nguyên lý của bên lọc phát tài đó để cho anh em chơi thì anh em nào xem video nhớ xem hết cái video clip để biết được cái miếng chạm hộp ha như thế nào và đồng thời anh em mua hàng liên hệ 0981 521 nhé hoặc là 0966 521 sẽ gặp trực tiếp mình nha đó, chào anh em chúc năm anh em à, mùa dịch năm 2021 này chiến thắng thành công rực rỡ luôn anh em nha